chào tất cả anh em những ai từng thua tha nợ lần vay mượn về các trò chơi đỏ đen thì anh em theo dõi đây hôm nay công ty chúng tôi sẽ giới thiệu anh em cái sản phẩm hàng cao cấp độc quyền mới nhất của công ty chúng tôi anh em chỉ cần có sản phẩm này có thể tự tin đến bất cứ sân chơi bất cứ sòng sới nào anh em có thể biết trước cái quả chơi mọi sòng sới về bầu cua tài xỉu sóc đĩa đến sân chơi người ta đồ đạc hoàn toàn của người ta chỉ cần mang theo duy nhất một chiếc máy này thôi là mình có thể chơi được với chiếc máy này thiết kế rất là nhỏ gọn anh em nhìn nhé bằng hai đầu ngón tay này còn bé hơn cả hai đầu ngón tay tôi nhưng máy này là thiết bị à, xử lý của công ty chúng tôi là đã lập trình sẵn ba cái chế độ chơi một là chế độ tài xỉu hai chế độ sóc đĩa ba chế độ bầu cua nó sẽ báo rung qua cho anh em biết qua cái nhịp rung và mình đút vào trong người mình sẽ cảm nhận được cái nhịp rung của nó và cuối cùng là mình sẽ là người giành lãi trong sân chơi mình nhắc lại một lần nữa đến sân chơi người ta đồ đạc hoàn toàn người ta chỉ cần chiếc máy này là có thể chơi có thể giành chiến thắng và cuối cùng kiếm tiền sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng cái sản phẩm này đầu tiên là khi em lấy thì là sẽ được một cái máy này và kèm theo nó là có hướng dẫn sử dụng thì nó là sử dụng là tài xỉu sóc đĩa và bầu cua rất là dễ chơi rất là đơn giản còn sau đây tôi sẽ đánh trực tiếp cho anh em xem còn đây tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ là tài xỉu bộ sóc đĩa và bộ bầu cua hoàn toàn những đồ đây là hoàn toàn những đồ chợ đồ bình thường có anh em đến sân chơi người ta không quan tâm người ta chơi cái gì cả đến sân chơi người ta đồ đạc người ta người ta làm cái mang theo máy này đút vào trong người khoảng cách tối đa là 7 mét đổ lại máy sẽ báo cho mình biết được là chuẩn xác 100% luôn không bỏ sai này được luôn anh em nhé sau đây tôi sẽ test luôn anh em này đầu tiên khi mình chơi bật máy nó lên trên đây nó có ba chế độ một là tài xỉu hai là sóc, sóc đĩa ba là bầu cua tôi sẽ test cho anh em tài xỉu trước này bật lên này mỗi một trò chơi tôi sẽ test cho anh em ba bốn ván để anh em phải biết được cái nhịp dung của nó như nào cách chơi ra làm sao anh em nhé sau đây tôi test luôn này về tài xỉu thì máy báo là hai dung anh em đánh tài một dung anh em nói xỉu như con này máy báo là hai dung chắc chắn là tài này mở này hai ba sáu mười một điểm tài tiếp tục này máy báo một dung này chắc chắn đánh xỉu này đánh một tỷ và xỉu nhá một hai năm tám điểm xỉu chuẩn xác luôn tiếp tục anh em nhé một dung này đánh xỉu anh em nhé đánh xỉu bán nhà bán cửa đánh xỉu cái này này một hai năm tám điểm xỉu Đấy, anh em nhìn này sóc mạnh sóc nhẹ đều là chơi được hết nhé một dung này chắc chắn đánh xỉu à mở này hai ba bốn chín điểm xỉu Đấy, tôi sẽ tắt máy này. Ừ. Vụ mình đang chơi tài xỉu nha. Cái sân bên cạnh nhìn ra chơi sóc đĩa mình tắt máy lên bật máy à, lên tắt máy đi xong bật máy lên và mình bấm sang chế độ là sóc đĩa đấy tôi để ở đây với sóc đĩa thì nó sẽ báo cho anh em biết là chẵn dung hai và nẻ dung một anh em nhé sóc luôn cho anh em này máy báo tôi biết một dung này bán nhà bán cửa đánh nhẹ này mở này ba thằng đen đấy máy báo này anh em biết này độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100 trăm luôn không bao có sai này anh em nhé đây là hàng công nghệ cao cấp hàng độc quyền duy nhất mình công ty chúng tôi có anh em nhé vừa mới nghiên cứu thành công cái sản phẩm này một dung chắc chắn anh lẻ này mở này ba trắng lên ba đen đấy rất là ok hai dung đánh chặn anh em nhé mở này sắp đôi đấy Nếu anh em khi có sản phẩm này anh em có sân chơi thì liệu mình có tài gì thắng hay không đấy đây cái sản phẩm này là anh em nào có duyên thì anh em có thể liên hệ hoặc qua trực tiếp công ty tôi tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng một dung chắc chắn anh nhẹ này bán nhà bán cửa anh nhẹ này này ba thằng rất là ok đúng không anh em chuẩn xác tuyệt đối luôn tôi tắt máy như này ừ. nếu mà chuyển sang chơi bầu cua thì bật máy này lại bấm sang chế độ bầu cua à, rất là đơn giản thôi còn tôi cố tình tôi để cái đĩa này để làm sao để máy nó rung vọng lên mắt anh em có thể nhìn thấy trực tiếp và tai anh em nghe nhịp rung của nó và khi mình vào sân chơi cả trong đêm tối yên tĩnh anh em đút vào trong người thì không ai thể biết được còn sau đây tôi lại test tiếp cho anh em xem nhé ừ. bầu cua đây anh em nhìn theo cái bảng nhịp rung của nó này sau khi sóc xong chỉ cần vài giây sau một hai giây sau là báo luôn cho anh em biết rồi rất là đơn giản ván này máy báo tôi biết là một cái rung dài Ừ, một cái rung dài đây anh em nhé anh em nhìn thấy hướng dẫn này một rung dài chắc chắn là tôm hãy mở này 100 trăm luôn không có sai này được một tôm một cua một gà đấy, rất là chuẩn xác tiếp tục này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé như con này máy báo tôi biết là một cái dung ngắn một cái dung ngắn thì chắc chắn tôi sẽ đánh cua này anh em nhé đấy, mở xong có cua nhé đấy. một cua một bầu một gà như con này tôi sẽ cầm trực tiếp cái máy này lên ừ, trên tay và tôi để sát máy quay cho anh em xem không nhiều anh em thắc mắc của nếu mà để trên cái đĩa này nó rung như này thì đấy, liệu mình vào sân chơi mà trong đêm tối yên tĩnh người ta có biết được hay không thì giờ tôi cầm trực tiếp máy này lên tay và tôi đút vào trong à, để sát máy quay cho anh em xem anh em nhé còn mình vào sân chơi mình chỉ đút vào trong người thôi máy rung rất là êm không ai biết được luôn đây tôi để đây anh em xem luôn như anh em nghe chưa máy báo tôi biết là một cái rung ngắn đấy, một cái rung ngắn này ban này chắc chắn tôi lại đánh cua anh em nhé đấy, máy rung rất là êm cả tôi để sát máy quay chắc chắn anh em không thể nghe thấy vì máy này rung rất là êm nên tôi cố tình khi anh em chơi tôi để ở đây tôi test cho anh em để ở đây để rung rồi nó vọng lên cho anh em biết thôi anh em nhé này ba cua liền anh em chưa test tiếp cho anh em một ván nữa này ừ. tôi cầm trên tay tôi lại để sát máy quay cho anh xem xem này như con này thì máy báo tôi biết là không rung không rung thì chắc chắn con này tôi sẽ đánh bầu anh em nhé mở này anh em chưa một bầu một nai và một cua ấy máy báo rất là chuẩn xác thì tôi sẽ tắt máy đi cái anh em nào từng chơi thua tha từng vay mượn nợ lần và những cái trò chơi đỏ đen anh em liên hệ trực tiếp qua số thoại hiển thị trên màn hình hoặc qua trực tiếp công ty tôi công ty tôi có ba cơ sở chính một là sài gòn hai là Đà Nẵng ba là ở Hà Nội qua trực tiếp cửa hàng test hàng thử hàng trực tiếp thì những anh em nào muốn chơi muốn ra chiến thắng thì anh em qua cửa hàng tôi anh em phải mang tất cả đồ đạc của anh em qua tôi sẽ test cho anh em hướng dẫn đầy đủ cho anh em và khi em lấy cái máy này bảo hành là hai năm ừ. còn ở xa không qua được sẽ giao hàng toàn quốc cho anh em đấy bảo hành hai năm anh em chơi thoải mái luôn nhé chỉ cần làm sao có sân chơi chắc chắn là thắng có sân chơi chắc chắn là có tiền thôi xin chào tất cả anh em